Trong tập này em xin ờ, gửi đến bà con hai cái bước đầu tiên đó là kỹ thuật thả giống và cái ờ, nguồn thức ăn. Bà con chú ý là chúng ta chỉ cần để 5 đến 10 phút thôi nha bà con. Bà con đừng có để nhiều hơn. Thì đây em có trồng ong súng sẵn thì em chúng ta sẽ tiến hành ờ, thả trên lá ong súng này. Thì em cũng xin qua cái bước thứ hai đó là về cái khâu thức ăn. Cho ăn cái gì cũng được, lá gì, lá trái cây gì mình ăn được, nó ăn được. Đấy, bà con có thể trồng tự nhiên. Ở đây nó còn thiếu cái rau muống nha bà con. chào bà con Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc Bù Đen Đồng Tháp Thì hôm nay em xin gửi đến bà con về kỹ thuật chăm sóc ốc con khi mới lấy giống về Thì trong ờ, kỹ thuật chăm sóc ốc ờ, con em xin gửi đến bà con ba cái ờ, bước Thứ nhất đó là kỹ thuật thả giống Thứ hai đó là chuẩn bị thức ăn Và thứ ba đó là cái về cái nguồn nước thì ở trong à, tập này em xin à, gửi đến bà con hai cái bước đầu tiên đó là kỹ thuật thả giống và cái à, nguồn thức ăn thì đây là hai cái thùng giống mà bên em đã chuẩn bị một bên là ốc lát và một bên là ốc buông thì cái thùng nhỏ là thùng ốc ốc buông thì tùy theo cái số lượng mà con đặt cũng như cái quãng đường mà vận chuyển xa hay gần thì bên em sẽ tiến hành đóng cái thùng bự hay thùng nhỏ cho bà con ở đây là ốc bu thì em sẽ em chuẩn bị hai cái bể để em thả một bên là ốc bu bên ốc lát thì em sẽ thả ốc này là ốc uh, uh, lộn xộn nha bà con từ 1 đến 7 tầng luôn nói chung là em thả uh, ờ, rất là rất là nhiều cái loại để cho bà con tham quan tham khảo cái cái mô hình của bên em thấy được cái độ phát triển của từng cái loại con giống còn đây là ốc lát nha bà con ốc lát thì à, đây có từ 2 à, đến 3 à, tầng ốc lát này thì trên thị trường là hiện tại cái giá rất là cao giá nó mắc hơn cái ốc bu luôn từ 20 đến 30 ngàn nhưng mà nó kích thước thì nó nhỏ hơn thương phẩm nó nhiều con hơn nhưng mà nói chung là cũng như nhau thôi ở đây em thả chỉ một phần thôi còn một phần còn lại em thả xuống cái ao thì khi mà bà con lấy giống về á bà con ờ, khui thùng bà con sẽ sử dụng chính cái nguồn nước mà bà con thả nuôi á bà con sẽ ờ, chế vào cái ờ, cái thùng ốc giống thì bà con sử dụng 0.5 đến 1 lít nước bà con đưa vào mục đích và để cho nó làm quen với cái môi trường nuôi cũng như là nguồn nước mới chúng ta sẽ để khi mà chúng ta cho nước xong á, chúng ta sẽ để tầm từ 5 đến 10 phút bà con chú ý là chúng ta chỉ cần để 5 đến 10 phút thôi nha bà con bà con đừng có để nhiều hơn tại vì khi mà cái cái thùng thì nó kích thước nó nhỏ mà chúng ta để nước nhiều và để lâu thì nó sẽ bắt đầu con ốc nó bị ngập nó không có bò đi được nó không có bò lên được những con ờ, bò lên được thì nó không ngập nhưng mà con nằm dưới nó sẽ bị ngập nên bà con chú ý là chúng ta không được để quá 10 phút ở đây có hai bể nên em sử dụng cái bể bên kia để tưới vào cái ờ, con ốc lát con ốc lát này ờ, nhiều trên 10.000 con em sẽ xả một ít còn một ít còn lại em để xuống cái ờ, cái ao mà hôm trước em cải tạo đó tôi giới thiệu cho bà con thì hiện tại là bên em cung cấp khá là nhiều chuyển được rất là nhiều qua các tỉnh từ miền Nam cho tới miền Trung miền Bắc thì chưa nói chung miền Bắc thì cũng không cần tại vì à, miền Bắc nó hiện tại là về cái phần ốc là rất là nhiều mà chuyển cũng không được xa quá mình chuyển được tới miền Trung thôi đi được à, ốc một tuần thì đi được tầm 24 à, tiếng đây bà con thấy đây là cái môi trường nuôi mà tới đời, thời điểm hiện tại thì nó đã qua khoảng hơn 5 ngày 5 ngày kể từ khi bên em chuẩn bị xong cái môi trường này em tư vấn thì luôn yêu cầu à, các bạn chuẩn bị môi trường nuôi trước đây là cái à, lá mông súng nó bị à, già nha bà con già thì nó sẽ tàn xuống đó mông súng thì nó ra liên tục à thì những cái lá này sẽ làm thức ăn cho con ốc rất là tốt rất là tuyệt vời thức ăn nó sẽ đeo nó ăn thôi nó ăn à, rất là nhiều ở đây có con ốc uh, con ốc ma nha bà con con ốc ma này nó lẫn trong bèo cám cũng như bèo tay tượng nó không có gây hại gì cả nó chỉ lớn tới đây thôi nó không gây hại gì cả nhiều bạn là lấy giống em về nuôi thấy mấy ngốc này thì hiện tại là con giống bên em là sản xuất ra là ấp từ trứng ra là quy trình là khép kín luôn nên nó không có lộn được cái này là do chỉ một vài con nằm trong bèo thôi nó không gây hại gì đâu ờ, mà con cũng ờ, không cần ờ, quan tâm nhiều về tới nó thì đây là cái thùng ốc sau khi bên em đã cho nước vào làm quen tầm khoảng 5 phút rồi em sẽ tiến hành thả khi mà thả giống á là bà con sẽ sử dụng cái vật thể thả bà con có thể sử dụng cái lá bông súng lá chuối thì đây em có trồng bông súng sẵn thì em chúng ta sẽ tiến hành à, thả trên lá bông súng này chúng ta sẽ cho nước lên cái lá bông súng cho cái lá bông súng nó chìm xuống ở à, bên trong này bên em đóng theo là cái à, cái cái bèo cái bèo cám thì con ốc nó sẽ bám vô bà con cứ lấy bèo trước lấy bèo để xuống những cái con nó bám vào thì nó sẽ ờ, theo bể luôn chúng ta cứ ờ, để lên ờ, lá con súng ở đây lá con súng nhiều thì bà con cứ chia ra thôi nếu mà con giống mà bà con nhiều bà con chia ra trong cái thùng này em thả có 2 ngàn thôi mà một cái bể đây là 6 mét vuông nha bà con 6 mét vuông thì thả 2 ngàn là đẹp nhất rồi không không thể thả nhiều hơn được nữa Đấy, chúng ta cứ để lên bà con chú ý là không cho con ốc nó chìm phía dưới nha bà con nếu mà mà nó chìm dưới là nhiều con nó không lên được nhỏ nhỏ nó lên không nổi và nó bị hao nên chúng ta cứ thả ở phía trên ờ, các cái lá các cái lá ờ, bông súng này nó sẽ bắt đầu ờ, khi mà xuống nguồn nước mới là môi trường rộng sẽ bắt đầu tản đi thôi nó tản đi rất là nhiều ở các cái uh, khắp các bể ở đây có con ốc uh, thịt vàng ốc thịt vàng thì vỏ nó màu vàng luôn nha bà con có nhiều bạn không biết đây là ốc bu mà còn những cái mai với cái, cái gảnh đó là biết liền à ốc bu thịt vàng là hiện tại là rất là hiếm trong một cái trứng thì trứng có trứng không nó sẽ có tầm một hai con thôi nó không nhiều là cái thịt nó vàng cái vỏ nó vàng luôn nó vàng nhìn rất là đẹp đây có hai con nè để em bắt cái, cái uh, con uh, đây con ốc bu nè màu đen vỏ màu đen mọi người thấy không nó màu đen em bắt thêm con nữa cho bà con xem đấy thì uh, con ốc thịt vàng băng đêm nó sẽ thả lên thả thiền là nhìn rất là đẹp cái vỏ nó màu à, màu màu màu vàng luôn thì chúng ta nuôi trong cái môi trường mà nhân tạo á là cái vỏ ốc rất là đẹp còn những tự nhiên thì nó sẽ à, bị đóng rong như em nuôi trong cái ruộng của em gọng á ốc nó bị đóng rong nhiều lắm nhưng mà cũng không quan trọng gì cả ở đây còn một số nó đang nằm ở dưới à, phía dưới nè và con cứ dùng tay hớt nó thôi hớt và để lên bà con chú ý là phải nhẹ tay nha bà con nếu mà bà con mạnh tay quá thì nó sẽ à, bẻ cái vỏ của con ốc tại vì con ốc con thì cái vỏ nó còn nó còn mỏng dữ lắm chúng ta mà mạnh tay là chúng ta bóp nó bể liền em sẽ tiến hành à, thả tiếp cái thùng ốc lát này ở đây em thả tầm 2.000 à, thôi còn phần còn lại em sẽ cho xuống à, ao ốc lát này 3 tầng hai dưới 3 tầng luôn đồng sộn luôn trong là cái con ốc lát này nó hiện tại em nuôi và một số khách hàng thì nói nuôi con ốc lát này nó rất là dễ nuôi nó à, nó ăn à, cũng à, thuộc dạng thứ dữ luôn ăn nhiều lắm và cái độ thích nghi nó cũng rất là cao như con ốc bu mà chúng ta cho ăn nhiều quá thì nó còn có bị khó tiêu sưng giò này nọ còn ốc lát này thì không nó ăn dữ lắm em mà con thấy em đã tiến hành thả xong em chúng ta cứ ờ, để ờ, nhiều quá thì chúng ta cứ phân chia thôi chúng ta chia ra cho từng cái ờ, cái lá lá bông súng có con này là hơi to nè con này dược đạn đâu nha bà con con ốc lát này cái thịt rất là ngon hiện tại là nhiều bà con là cũng chưa có chuộng nuôi con ốc lát này lắm chỉ ờ, có ờ, liên hệ với em là rất là nhiều nuôi về con ốc bu nhưng mà con ốc lát này là thị trường là giá cao hơn giá cao hơn tầm 20 đến 30 ờ, kg thì hiện tại giá ốc bu là dao động từ 80 đến 110 110 trên Sài Gòn là bán 100 đến 110 nha bà con một ký còn ốc lát thì nó cao hơn từ 20 đến 30 nhưng mà cái kích thước thì nó nhỏ nên cái cái thương phẩm mà cái đầu con nó tầm khoảng 40 đến 45 con lận còn ốc à, ốc bu thì 30 con đổ lại lên ốc lò một á ờ, à, thì sau 30 phút thả giống thì con ốc nó bắt đầu tản ra nha bà con tản ra nó sẽ tản đi khắp hồ luôn nó thả thiền nó bơi rất là đẹp thì bà con ờ, ở đây nó nó đang ờ, đeo vô cái ờ, cái lá tây tượng nha bà con lá tây tượng bị già đi đó đeo nó ăn luôn đó ở đây nó ăn lá hồng súng luôn nè rằng nói chung là khi mà chúng ta thả xuống là nó sẽ bắt đầu tìm ăn thôi con ốc này nó phàm ăn dữ lắm nó đi tìm tất cả các cái loại thức ăn gì mà nó ăn được mà nó đeo vô và nó bắt đầu ăn nó ăn liên tục à nên chúng ta mà cho ăn những cái loại thức ăn nào mà khó tiêu nó ăn liên tục là nó tiêu không được là nó bắt đầu sưng cái dòi và nó hao khi mà một con hao thì nó sẽ lây cho rất là nhiều con nên à, chúng ta nên chú ý là cho ăn vừa phải thôi không được cho ăn quá nhiều cũng như cho ăn liên tục thì à, em cũng à, xin qua cái bước thứ hai đó là về cái khâu thức ăn về khâu thức ăn thì những bà con biết á, là con ốc nó ăn à, các cái loại thực vật thân mềm thực vật là nó ăn được hết thực vật các loại bèo các cái loại trái cây các loại rau củ quả là nó có thể ăn được tất cả coi như là thực vật là nó ăn hết à, động vật nó cũng ăn nha bà con động vật ăn luôn giống như là cá mà cá cá chết mà mà con để xuống nó bu lại cái xác nó ăn luôn đấy hoặc là xác của chính uh, đồng loại của nó mà con kia bị hao mà bốc mùi là nó đu là nó nó quất luôn nó đu là nó nút luôn nó ăn thì nó lại bị lây con kia mà nếu mà bị bệnh mà à, mà hao đi á mà chúng ta không ờ, biết được nó nằm nó chết dưới á thì nó sẽ đu là nó nút nó nút là bắt đầu nó bị lây và nó lây cho cả hồ thì ở đây em xin giới thiệu đến bà con các cái loại thức ăn uh, kiếm được trong tự nhiên cũng như chúng ta có thể ờ, tự trang bị tự trồng để cho con ốc nang như bà con thấy đây là bèo cám bèo cám thì là có chứa tới 40% đạm nó sẽ cắt ờ, nó giúp cho con ốc phát triển cực tốt và ăn con ốc ăn lớn rất là nhanh nhưng mà cái độ rủi ro cực cao ở cái ờ, bèo cám này à, vì sao vì thứ nhất là cái bèo cám là bà con phải vớt ngoài tự nhiên là nó sẽ lẳng các cái loài ốc uh, tạp ốc thiên địch như là ốc bu giang và các khi mà bà con vớt ngoài tự nhiên mà nó sẽ nguy cơ mà nhiễm cái thuốc trừ sâu thuốc hóa học rất là cao tại vì cái bèo nó hút thuốc ờ, cực tốt khi mà bà con ờ, lấy về mà nó bị nhiễm thuốc thì con ốc nó ăn ngày đầu tiên nó ăn qua ngày sau là nó hao hầu như là hết 90% và tới ngày thứ ba là không còn con nào cả còn đây là bèo à, tay tay chuột thì cũng à, cũng vậy bèo tay chuột thì cũng vớt ngoài tự nhiên và nó lặn các loại ốc khác cũng thuốc thôi vì vậy em à, khuyên bà con là nên chúng ta nên chú ý là chúng ta nên vớt bèo về chúng ta nuôi ở hai cái bể hai cái bể ít nhất là hai bể thì khi mà bón phân nó phát triển chúng ta sẽ dớt một bẫy là dớt cho ăn chúng ta ngừng bón phân lại một bẫy còn, còn lại chúng ta dớt chúng ta bón phân tiếp khi dớt gần hết thì chúng ta sẽ tiếp tục bón phân cho phát triển và tiến hành à, vớt ở bể khác thì ở mấy tập trước là em có giới thiệu đến bà con về cách nuôi bèo cám bằng à, các loại phân à, phân chuồng đó à, bà con có thể tham khảo lại thức ăn kế tiếp chúng ta có thể cho ăn đó là các loại rau củ quả rau củ quả thì nó đều ăn như ở đây em xin giới thiệu đây là cái à, mớp non mớp non bỏ vỏ chứ mớp nói chung là non già gì nó cũng ăn nhưng mà không không nên già quá mà mình ăn được thì nó sẽ ăn được thì còn đây là cái uh, khoai môn cái khoai môn uh, khoai môn hay là bạc hà hay là um, uh, tay tượng gì đấy ở đây em gọt vỏ em lọt vỏ hết chạy xuống cho nó ăn còn đây là cái à, lá tay tượng lá tay tượng và cây luôn nó héo nó nó già nó già nó nó già nó vàng đi chúng ta để xuống mang nhưng mà bà con thấy là hiện tại em trồng khá là nhiều khá là nhiều ở cái trong cái bể cây nó nó, nó đang rất là tốt cho bà con thì có nhiều bạn là thả vô không mà đây em trồng trong cái cái chậu em mới thả vô mới tốt được chứ thả vô thì đâu có đất đâu mấy còn đây là bông súng à, bông súng thì cái cái bông của nó khi mà nó nó lên mà nó tàn đi á sẽ ăn luôn còn đây là cái lá cái lá khoai môn cái cây khoai môn là chúng ta gọt chúng ta cho nó ăn còn cái lá thì chúng ta nên phơi khô phơi cho nó héo một tí đây là lá bông súng nha mọi con lá bông súng uh, già mà nó héo đi đó còn đây là lá sen lá sen già và đây là cái um, lá đu đủ lá đu đủ này là lá già rồi em phơi khô em phơi khô luôn thì em phơi khô là để xuống nó ăn liền còn nếu mà cái cái lá tươi cái lá mà, mà cái lá mà còn à, tươi dưới màu vàng này thì để xuống là nó chưa có ăn cái lá màu vàng thì để xuống nó tầm ngày sau còn cái lá tươi thì để xuống là không thấy nó ăn luôn thì em cũng không biết làm sao nó không ăn tại vì em cũng ờ, không có ăn được cái lá này nếu mà em ăn được thì chắc là em cũng thử coi như thế nào có thể là cái lá già thì nó dễ ăn mà là nó ngon hơn còn cái lá tươi có thể là nó nó đắng hay là nó gì đấy nó không ăn nhưng mà cái lá tươi thì phải để tầm tầm cái tầng nó nó nó nó, nó gũ qua luôn rồi nó mới bắt đầu ăn thì đây là các loại thức ăn mà em giới thiệu đến bà con à, nó dễ tìm chúng ta có thể tự làm tự trang bị được để làm thức ăn cho ngốc như trong cái bể bà con thấy là em trồng mà em trồng mà được tới uh, hiện tại trong đây là có tới ba loại đó là bèo uh, à, tay tượng uh, bông súng em không thấy lá bông súng không lá súng héo nè thì trong chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải để thật là nhiều loại chúng ta chỉ cần một vài, vài loại thôi thứ nhất là nó lọc nước thứ hai là nó làm thức ăn thì chúng ta cứ để như thế này là nó lá già nó sẽ ăn nó ốc nó sẽ ăn mà nó tự nó tìm nó ăn đó chúng ta không cần phải cho ăn các loại khác cũng được tự nó tìm nó ăn và nó sống gọi là sống tự nhiên luôn còn nếu mà bà con mà muốn cho ăn thêm thì bà con có thể sử, uh, sử dụng các cái loại thức ăn này em giới thiệu đó chúng ta cứ uh, để xuống thì cái nếu mà tự nhiên thì cái lá cái lá cái lá um, bông súng với cái lá tượng là cũng nó cũng ăn rồi chúng ta để thêm nếu mà bà con cho ăn thêm thì bà con chú ý là cho ăn vào cái buổi chiều tối buổi chiều tối và chúng ta để là đến tới sáng là con ốc nó ăn vừa hết là đủ chúng ta không nên để quá dư quá dư thì chúng ta để ờ, dư thì nó sẽ ăn cả ngày thì không tốt và những loại thức ăn này cần được rửa sạch nếu mà cho ăn ờ, rau củ quả rửa sạch hoặc là trái cây thì chúng ta phải bỏ vỏ Rửa sạch tất cả đều rửa sạch để loại bỏ các thuốc trừ sâu Bèo thì cũng vậy, bèo chúng ta dớt về nuôi Sau khi dớt lên cho ăn chúng ta cũng phải rửa sạch và lựa lại để xem loại bỏ các loại ốc thiên địch Cũng như các cái ốc uh, tạp Để tránh cái hiện tượng là sau khi nuôi mà lại thấy trong bể có nhiều loại ốc lạ quá rồi lại đổ lỗi cho người này người kia thì uh, con ốc nó còn rất là nhiều loại thức ăn khác nhau nhưng mà con cứ uh, cho ăn cái gì cũng được lá gì lá trái cây gì mình ăn được nó ăn được đấy bà con có thể trồng tự nhiên ở đây nó còn thiết cái rau muống nha bà con em cũng quên em ăn cái rau muống cái lá rau muống là cũng thích ăn bà con cứ về cho ăn lá rau muống cũng được cái rau muống thì mua, con mua về con gieo lên nó lên cho mà nhiều lắm nó lên thì nhiều miên nữa mà cắt cho nó ăn thì thoải mái đây cũng gần 5 giờ nha bà con đây, con ốc nó đã bắt đầu đeo lại cái à, cái trái à, trái mớp như bà con thấy không nó đeo nó ăn vòng vòng luôn nè những trái mớp này thì tầm khoảng 9 giờ đêm nay tính đến 10 giờ đêm nay là nó ăn hết em bảo đảm nó ăn hết thì tầm khoảng 6 giờ nó đu rất là nhiều lại để nó ăn thì con ốc là nó sẽ tìm cái thức ăn nào ngon nó ăn trước cũng như nó đánh hơi rất là hay nó đánh hơi rất là hay nha bà con nó có đánh hơi được chứ không phải không đánh hơi được đâu Ờ, bà con cứ để xuống là đánh hơi là tới nó ăn thôi thì ờ, nó ăn ờ, nó sẽ ăn những cái nào ngon nó ăn trước không rồi nó sẽ khi mà cái bể chúng ta không có cái gì á thì nó nó nó nó tìm nó sẽ tìm các cái các cái lá già của thủy sinh nó ăn nó vẫn ăn được nó sống được chứ nó không có chết đói đâu thì bà con cho ăn thì bà con chú ý là thứ nhất là con ốc nó ở dơ nhưng mà nó ăn sạch cái thứ hai là nó sẽ không có chết vì đói em bảo đảm như bà con là con ốc nó không chết vì đói nhưng mà nó sẽ chết vì ăn quá nhiều thì nó rất là phàm ăn nó phàm ăn thì nó cái thức ăn ngon để xuống nó ăn hoài ăn như là mít nè mít rồi bèo cám hay là bầu mớp nào là để xuống nó ăn ngon rồi nó đeo nó ăn hoài vì vậy là bà con chú ý là chỉ cho ăn vào buổi chiều tối và cho ăn đúng liều lượng tới sáng mà ốc ăn hết là vừa đủ là ok không nên cho để cho nó thấy bà con thấy nó đeo nó ăn hoài để bao nhiêu ăn hết bao nhiêu là cứ để xuống liên tục và nó ăn thì biết là nó bị không tiêu không tiêu là nó bị xương cái dòi không tiêu thì xương dòi nha bà con giống như là ăn rồi không có ị được đó ăn xong ị không được thì xưng ờ, ị không được rồi đi luôn khi mà một con bị là mình không cách biết đường mà để cách ly nó thì nó giống như dịch covid đó chúng là cách ly đó không thì nó lây con khác cái, xác con này nó đặc điểm của nó là nó lên bu là cái xác mà nó, nó có mùi khi mà con kia chết nó bốc mùi nó bu lại khi nó bu lại thì nó sẽ ăn chính cái xác của con kia và nó phải lây qua cho con khác lây nói chung là lây siêu cấp siêu nhân đó lây liên tục thì rất là khó ở đây có ốc lát ốc lát nó lại ờ, bu xuống nó, nó cũng ông bu lên đây nè giờ này thì chưa có mát trời nha bà con khoảng um, tầm tối xuống kìa đây giờ này 5 giờ rồi mà hiện tại vẫn còn nắng mọi người thấy còn nắng không đó ờ, thì em cũng xin ờ, kết thúc cái video tại đây thì em cũng đã giới thiệu cho bà con về hai bước đó là kỹ thuật thả và về nguồn thức ăn ở cái tập sau thì em sẽ giới thiệu đến bà con về cái nguồn nước cũng như cách thức thay nước và tiến hành sát trùng nguồn nước à, xử lý à, nước như thế nào thì nuôi ốc là chúng ta không có cần phải xử lý nước hay là thay nước nhiều một tuần là chúng ta chỉ cần à, thay từ 20 đến 30 phần trăm thôi là hiện tại là thủy sinh mà con thấy các bể của em là thủy sinh rất là nhiều nó sẽ ổn định nước và lọc nước ở đây là hoàn toàn là tự nhiên chúng ta làm giống như tự nhiên nhờ con biết là con ốc nó sống ở tự nhiên nó sống ao hầm là bình thường mà